Xin chào các bạn. Ký ức tuổi thơ ai ai cũng có. Với tôi, đó là những trò chơi thời thơ ấu, là khung trời riêng để chúng tôi thỏa sức chơi đùa cùng chúng bạn. Trò chơi của chúng tôi thường gắn bó với những vật liệu trong giường. Sau những cơn mưa mùa hè về, những ngọn lá mít xanh và đẹp, thế là tôi hái dài lá đem vào làm trò chơi. Một trò chơi rất vui của trẻ trâu thời đó, trò chơi chọi trâu bằng lá mít. Để làm con trâu bằng lá mít, Tôi lấy kéo cắt theo đường cong của gân lá từ ngoài vào trong để tạo thành hình giống như hai cái sừng trâu. Rồi sau đó cuốn tròn thân lá phía dưới lấy cây que tâm gài lại. Tôi cắt một nửa phần cuốn dài phía trước mũi con trâu cho gọn. Tiếp tục lấy sợi chỉ cột chặt đầu mũi con trâu và luồn vào trong phần bụng kéo dây ra phía sau. Như vậy đã xong phần làm con trâu bằng lá mít đem nó ra trước sân và cùng chơi trò chọi trâu với các bạn nhỏ trong xóm. Trò chơi này gắn kết với tuổi thơ của chúng tôi từ hồi còn bé ở nông thôn vùng quê miền Trung Sau một hồi chơi chán, chúng tôi quay lại cây mít để hái nhiều lá hơn. Lần này chúng tôi làm mũ lá mít, hồi đó đứa con nít nào cũng thích. Để làm được cái mũ lá mít, chúng tôi cần nhiều lá và que tâm. Tôi bẻ đôi que tâm ra để tiết kiệm hơn. Không thôi, những trò chơi của chúng tôi như thế này sẽ làm hết tâm của ông nội dùng xỉa răng hàng ngày. Tôi gài lại một dây lá mít dài như vậy. Rồi đội lên đầu của một đứa bạn thử xem có vừa không sau đó thêm 3 lá mít trang trí ở phía trước nữa để cho thấy đẹp mắt hơn. Như vậy đã xong cái mũ lá mít. Vậy đó, tuổi thơ của chúng tôi trải qua êm đềm với những trò chơi quen thuộc bằng lá mít ngoài khu vườn ở quê. Các bạn nhớ đăng ký kênh Quốc Media và xem những tập video tiếp theo từ chương trình Ký ức tuổi thơ cùng mình nhé.